Xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, hàng năm vào mùa mưa, chư tăng ni an cư để thúc liễm bản thân, trao dồi giới thân huệ mạng. Trong 3 tháng này, tăng đoàn kết tập lại, tụ tập thanh tịnh, phát sinh phước báu vô tận. Nương đức trên sư phụ cùng chư tăng chùa Ba Vàng, câu lạc bộ Quốc Vàng tập tôn lục hòa cũng phát nguyện tu tập các công đức lục hòa theo 3 tháng trong mùa an cư của chư tăng để tăng trưởng trí tuệ và phước lành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 glory phương giới cúng dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thân văn chúng cập nhất thiết thắng hiền duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác phật sự phổ huân chư chúng sinh giải phát bồ đề tâm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 trau dồi giới đức trưởng dưỡng đạo tâm, giúp cho ruộng phước tối thường của chúng sinh được thêm màu mỡ. Duyên này, hết thảy các Phật tử đang tu tập theo chùa Ba Vàng, mong cầu được nương tựa Tam Bảo, nương theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, mà phát tâm tu tập hành trì Pháp Bảo để tăng trưởng công đức phúc lành. Ngõ hầu mong được bình an hạnh phúc cho gia đình, và gieo nhân lành giác ngộ giải thoát trong các kiếp vị lai. Nay chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, sự cắt cử của Đại Tăng và thế theo sự thỉnh cầu của các quý Phật tử mà tác lễ dẫn chúng tụng kinh trong chương trình tu tập theo mùa an cư kiết hạ để các Phật tử được nương theo tu tập. Nương oai lực tâm bảo, Chúng con xin thỉnh các đức hộ pháp, chư thiên chư thần cùng các chúng quỷ thần, các chúng hữu duyên trong pháp giới và các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bật về chương trình này, đồng hoan hỷ phân tập về đây hộ trì cho pháp hội và tu tập với tất cả chúng con. Chúng con ngưỡng nguyện Tam Bảo thường trụ khắp mười phương,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 đại từ tâm đành lễ hành lục hòa tôi nghe như vậy một thời đức phật cùng đông đủ chúng đại tỳ khéo một nghìn hai trăm năm mươi vị đều ngự trong rừng cây của kỳ đà vườn ông cấp mãi tu mãi vì tỳ kheo đó gọi là trọng pháp đáng kính đáng trọng khắp người trí vắng hoặc dưới gốc cây sống liền hoan hỷ phụng hành Lạy chúng tụng bài kinh số 2 khắp mười phương kính lại tam bảo thường trụ ở khắp mười phương đệ tử chúng con xin nguyện nương theo hần nguyện bồ đề đệ tử chúng con xin nguyện nương theo hành nguyện bồ đề của chư phật chư bồ tát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 Qua văn kinh chúng con học được thân khẩu ý thường thực hành hạnh từ và tu phạm hận, đồng thời có tâm nhân ái. Vật được cúng dường của mình và đồ vật khác trong bát đem phân phối đồng đều cho chúng. Đối với giới luật mà bậc thánh hành trì, không hề hủy phạm, không nhiễm ô, có chấn kiến và có các phạm hành, thực hành các điều như vậy vì đó được gọi là trọng pháp, đáng kính, đáng trọng, hòa hợp với chúng không tranh tùng. Chúng con nguyện ghi nhớ giữ gìn những lời dạy cao quý của Ngài, chăm chỉ siêng năng thực hành sáu pháp hòa kính, nương tựa trên Sư Phụ, Đại Tăng Chùa Ba Vàng, rèn tâm luyện trí, tinh tấn thực hành các pháp đầu đà, xứng đáng là ruộng phước cho chư thiên và loài người. Chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, cùng công đức tu tập chương trình ngày hôm nay, hồi hướng cho Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng được bình an, mạnh khỏe, thuận duyên tu tập, hoàng truyền Phật Pháp, đời đời kiếp kiếp được nương tựa tam bảo, tu hành sớm giác ngộ viên mãn thần Phật. Chúng con xin hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương mãi nơi đời, ánh sáng Phật Pháp lan tỏa khắp muôn nơi, mọi người ứng dụng tu hành đều được an lành hạnh phúc. Hồi hướng nguyện cầu Bậc Thánh sớm xuất hiện nơi đời để dẫn dắt chúng sinh tu hành cầu vô thường đạo. Nguyện hồi hướng cho các Phật tử, các Thiện nam tín nữ và tất cả những ai tu tập theo chương trình hoặc hướng tâm tùy hỷ với chương trình tùy theo phúc báo của mình mà nghiệp chướng tiêu trừ, tai ương tiêu diệt, bình an mạnh khỏe. Sở thiền nguyện tòng tâm, lòng tin tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng, đời đời kiếp kiếp dù sinh ra nơi đâu, cũng được nương tựa tam bảo tu hành cầu vô thượng Bồ Đề xin hồi hướng cho dịch bệnh COVID-19 sớm được giảm trừ hóa giải ở Việt Nam và trên toàn thế giới, hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các cán bộ y tế và tất cả những ai đang tham gia công cuộc phòng chống dịch được an lành, mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt để góp sức hiệu quả vào việc đẩy lùi dịch bệnh. Hồi hướng cho các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 sớm được bình phục và không có những biến chứng nguy hại đến sức khỏe, thọ mạng sau khi âm tính với COVID-19. Lại xin hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bật về chương trình tu tập cùng các chúng vong linh hữu duyên với Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng. Và các chúng vong linh hữu duyên với chương trình tu tập này được nương công đức này mà tăng trưởng phúc lành, xả bỏ lầm mê xa rời chấp trước, hóa giải oán kết với các tín chủ, sớm tái sinh vào cảnh giới an lành, gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ. Nguyện cho tất cả cùng kết duyên pháp lữ, nương tựa tam bảo tu hành cầu bồ đề đạo quả. Chúng con nguyện hồi hướng cho hết thảy chư hộ pháp, chư thiên, chư thần, các chúng quỷ thần bảo hộ đàn tràng, cùng các chúng hữu duyên trong pháp giới này,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 tông đường lên ngôi vô thượng gia từ quê